giám đốc quyết ờ, lại chụp ảnh chụp ảnh cho anh em ờ, bên uh, Viettel Post đi vâng, vào đây Tùng vào rót rượu đi <laughs> bây, bây giờ là đến lượt anh em Viettel Post là là rót rượu ờ, thằng gì kia nhỉ đây là, là anh Trần Linh giám đốc uh, Viettel Post anh sót cho được không? Ờ, để, để anh quyết rót à, đây, đây, đây, đây, đây. Anh à, à, à Em em tên gì nhỉ? Người rót người rót. Loan à? À Loan Loan Ngọc à? Anh là <laughs> Anh việc anh chụp ảnh. Ờ. Anh nhờ Loan giúp anh ít rượu nhé. Ờ. Ờ. quan điểm của em cũng giống như Việt theo ấy à, đây đây cứ cứ đi nói mình là bê dạ. bê cầm một cái chén nó rơi đấy thì cầm cái kiện hàng của người ta thì như nào em nhé em em cứ mạnh dạn rót đúng Chơi, cái tiêu chuẩn việt theo thôi đấy đây nữa nữa ui thì không được theo không làm này linh ơi cho tươi tươi vào đấy đấy đúng rồi ui bắt đến hai tay mà không hết thì căng lắm đấy đây đây đây đây <laughs> được rồi uống đi nào bắt tay uống đi đừng nói em đâu uống trước uống sau là đang say rồi là dạ, uống một tí nó đỡ tốn rượu nó lo cái gì cái việc đấy tao buổi sáng này sắp sắp, hết cái nào đến lượt uh, tính hết rồi anh Tùng phải rồi mình phải làm được thì mình mới nói người ta mà em dạ. ơi dạ anh nhờ cái vụ sự nghiệp em thì đừng có rượu đúng rồi ôi còn anh đang kèm thì rượu đây <laughs> lúc nào anh ngã thì <laughs> vợ anh mới nâng đấy ra mà nâng vàng sân tưởng nát khi mà các lãnh đạo các lãnh đạo mình gọi các nguyên thủ ấy, người ta đi ờ, quan hệ là về đời là bao giờ có những gọi là trợ lý trợ, lý hoặc là hôm nay hôm nay này em <laughs> tay gái cái này có phải phải khởi không? Sao nó bị người kia đấy? Không update đi. Đâu, cái này là em chưa ấy, chưa xem, chưa tặng. Em vừa mới lấy mà. Em chưa xem cái này. Mấy nữa em đấy. Đây cái đấy là mày à? Nó Không, em update lâu rồi. Đây là nó ghi ở ngoài thôi. À, Ừ, nhân tiện em khai khai trương luôn cái miếng dán này cho anh. Ok. <laughs> mới lấy à em vừa mới lấy được khoảng độ tầm tháng anh anh trung anh trung <coughs> à chị chị hoa rồi rồi ok ai anh trung anh trung à anh cho cho em mượn máy đây là hai vợ chồng nhà anh ờ, chị Trần Linh Đây tôi nói Hòa nhá, lãi giờ ông Linh ông uống ai bắt ngồi chụp bảy không uống đấy mà bà không uống được rượu à rồi à. mình không chơi cháo gì? nào nào nhưng mà nhưng mà sao bây giờ mình cảm thấy kiểu vinh dự khi mình ngồi đây tất cả mọi người cùng quay mặt mình nữa <laughs> à, nhìn kìa hết đi hết đi chết đi bà bà uống được cái bà đổ sang đây thôi nào uống đi uống đi đó đó chỉ là cái danh trưởng ban tiết rượu đấy nào thì anh cũng em đã à hoài hoài hoài hoài uống nốt đi rồi hoài để mà thống nhất chương trình thôi không phải đây đây đây hoài ra thống nhất chương trình à xử lý hết chạy uống nốt đi hoài ra thống nhất chương trình này uống đi rượu ế Vâng, vâng vâng nói nói nói được làm được à. không trình bày một là thôi không nói là chú bảo vợ chú muốn hai là chú muốn đây chú chú nói vâng, vâng, ôi hoài hoài à, làm việc đi em ơi <laughs> tôi nhanh để cho người khác người ta làm việc anh sơn xuống à chị Thế à, <laughs> đây đây tình hình à, trường trường vào vào rót rượu cho anh ấy đây đây đây đây điểm tí nữa lúc anh nói thì cô im mà cô im thì đừng nhảy vào mồm anh ạ à. không biết nói gì mà nói thì anh bảo anh nói cô im cô im anh nói như anh nói thế nào mới ngồi đây đã cãi nhau rồi trật tự việc mày à đó đấy vừa nãy từ anh phím em như nào rồi chị mà ông Trung là đội trưởng dưới đây nhá không phải ở đây nhá anh là đội trưởng trưởng ban tiếp rượu nhá anh là đội trưởng anh biết sao nó tắt lại à đây quay quay quay tôi lấy chồng rồi này Hoài ơi tức là Hoài ơi Ôi, nhìn cái chén rượu rồi Hoài ơi nhìn cái chén rượu nhưng mà cháu cũng cầm lên được à ờ, không thấy xấu hổ à, à nhìn cái chén rượu như vậy mà không thấy xấu hổ à 2023 ờ, ờ, hai hai còn non và xanh rất là nhiều rồi cố gắng thì sau năm hai ba mình cố gắng nhiều hơn nữa rồi gia đình nhé từ hoài cái rượu thật đã thì đã ăn đâu rồi nhanh nhanh nhanh thôi để chắc tôi quay nào đùa này xài hết luôn được rồi được rồi hai thầy làm việc làm việc ờ, năm mới anh em năm mới nha Xong chưa? Xong rồi. Ăn phải cũng phải uống. Quan điểm anh Trung anh bảo. Anh trường trường trường vào đi để anh ấy nhá. Trường vào uống á. Vào vào. Anh quay mà. <laughs> này này công này công. Tông Nam ơi. Em Tông Nam, ta làm chén đi. Chưa thì đã làm rồi chén. Ơi, cảm ơn. Chúng mày là mời nhá. Cảm ơn để ra từ giờ tí nó chụp ảnh chắc hết này chụp ảnh xong say sao vào vào vào vào đi giám đốc ra ra chuẩn linh đấy lại về gió thôi cứ chụp ảnh lại uống năm mới thì không có gì thì chờ cho chụp ảnh với thủ trưởng linh đấy đây là quay video luôn đây này không tí nữa cắt được mà nhưng mà chụp chụp đi trường tới này cái đường mà đi qua nhà linh ấy là nó đặt tên là đường hoàng diệu hoàng diệu <laughs> hôm nay là tất niên của viettel yên thủy <laughs> chụp nhiều là chụp nhiều yên tâm <laughs> các thầy cứ các thầy cứ uống đi bán điểm là nốt cái này ra thôi nhớ chụp được gì cả cái đường ờ, quay từ sáng làm hết cái chai kia rồi kia này giám đốc nam ạ à, năm chén rồi nó chụp rồi đây nghĩa đây nhân viên uh, ưu tú của Viettel Yên Thủy Bùi Duy Diệu đây là ban uh, tiếp rượu anh em nhá ờ, đại đại em vừa uống đấy à? cái, cái chén đấy vừa rót em em phải bỏ cho dịch vào đây cho nó ngang ngang tầm ngang hàng mình đang ngồi các ờ, bậc cao thủ mà à, nguyên thủ em là như là <laughs> đấy đấy bắt đầu bắt đầu ờ, chúc mừng năm mới rồi vâng từ từ từ từ xin phép từ từ từ chỗ đồng chí nghĩa thì báo cáo với anh thì năm 2023 cũng chưa có gia đình à. mình thêm một tí là ờ, cho bạn có gia đình thì nó sẽ đẹp hơn sai quá không để yên tâm nhà chị nó đeo luôn rồi chúc ờ, mừng ờ, năm mới đi đi từ từ từ từ từ từ nào bắt đầu hai hai ba vô ơi cái chén này nhỉ hai hai chén vào nhá một chén là là mỗi à hay nhá đấy vừa đi đám cưới về ôi à, không được rồi nghe nghe mà nhảy chung cái này thì <laughs> kiêng năm mới là nó kiêng năm mới anh năm mới năm mới hai 2023 nó phải phát triển hơn năm 2022 năm nay chúng ta thành công rồi năm năm, hai 2023 nữa. thành công nữa dùng cái đấy dùng thay mặt đảng chính phủ cảm ơn anh nhé <laughs> còn ai nhái nhái đảng chính phủ đó thì <laughs> công trình là chúc mừng uh, xuân của giám đốc quyết VTT. Vào nước đây Phong ơi. Đây, công tác chuẩn bị uh, tiếp khách có mỗi một chai uh, rượu thôi thôi thôi, thôi. chết chết trung trưởng ban đây đang rót rượu ông bảo chết <laughs> là ông đứng gọi bạn là quan điểm bây giờ đến hết lúc chụp là phải hết cái chai này lúc cho gia đình anh chị lúc thằng này này nó phải làm cái bộ ngoại giao đấy phải đi cáo dây rồi phải đi đây rồi có rồi có rồi yên tâm có có ảnh để linh ờ, chụp ảnh em vội thì uống trước đi dạ à, em ơi em cho ghế dịch vào trong thảm đỏ đi mình là cầu thủ mà em <laughs> mình có phải rất đen đâu thế là anh không được rồi đấy à đấy nhìn anh em ơi rồi hàng thì cạnh nhau uống đi hết <laughs> cả bừng hết ôi giời nhớ mày đừng để anh biết anh như thế là người ta dông đầu ra. xuân năm mới ai lại làm thế anh nhỉ trời quê hương yên thủy các bạn ờ à. Dọc nhà đây nhé Lộc, lộc, lộc nhà đấy nhá Cả anh này chứ đã thế Dạ Anh Trung Anh mời, anh mời anh Anh Trung anh Em nghĩ em Anh Trung anh kiếm cái lần đầu tiên cho phép tôi gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể mọi người lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất kính thưa quý vị vậy là năm cũ đã trôi qua một năm mới với những bộn bề thăng trầm và thăng nhọc nhằn vất vả nhưng bên cạnh đó là những niềm vui những kết quả thành quả à? mà Việt Viettel huyện Nguyên Thủy đã đạt được hôm nay hôm nay trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới năm quý mão năm 2023 chúng ta cùng sum họp quây quần bên nhau cùng giao lưu cùng trò chuyện chia sẻ với nhau những gì mình đã đạt được và những gì chưa đạt được ở năm 2022 thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo Việt Viettel tỉnh có ông Lê Đức Phong, Phó Giám đốc chi nhánh Bưu chính Viettel Hòa Bình. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Có ông Nguyễn Văn Mạnh, trưởng ban kế hoạch tổng hợp chi nhánh công trình Hòa Bình. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía Viettel huyện Yên Thủy, tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Xuân Quyết, giám đốc huyện kiêm cục trưởng bán hàng trực tiếp Viettel huyện Yên Thủy. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng cùng với đó là sự có mặt của các ông bà trưởng tiêu cục cửa hàng trưởng cùng trưởng bán hàng trực tiếp cùng trưởng điểm bán giám đốc kinh doanh cụm kỹ thuật mặt sơn yên thủy đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng và phần quan trọng không thể thiếu cho hôm nay là những người cha người mẹ người vợ người chồng của các cán bộ công nhân viên họ là những tiền tuyến hậu phương vững chắc để cho chúng ta yên tâm công tác đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và ờ, kính mời ông Nguyễn Xuân Quyết, giám đốc huyện kiêm cục trưởng bán hành tiếp lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Nó cứ nhảy nhảy nhảy nhảy vậy. Ánh sáng. tắt ờ, đèn kính thưa đồng chí Lê Đức Phong Vâng, chính là mình kính thưa đồng chí nguyễn văn phụ trách của chi nhánh kỹ thuật ờ, kính thưa các vị khách quý ờ, thưa toàn thể các cán bộ công nhân viên việt theo đô thị ờ, thay mặt những người làm quản lý tại thành theo đô toàn thể các anh chị em đã về dự lễ tất niên xuân nhân dân và chào xuân quý mão năm 2023 theo đô thị ngày hôm nay Kính thưa các đồng chí, ngày hôm nay tôi vinh dự được có mặt tại đây trong không khí vui vẻ này ngày đầu tiên. Cho tôi xin phép được gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, ờ, ban giám đốc, ờ, các đơn vị Việt theo trên địa bàn cùng các đồng chí cán bộ công nhân viên đã luôn đồng hành ủng hộ đóng góp công sức xây dựng Việt theo nguyên thủy trong suốt ờ, chặng đường đã qua sau đây tôi xin điểm lại một số kết quả mà năm qua chúng ta đã đạt được báo cáo đồng chí là về về doanh thu năm 2022 doanh thu thì là năm 2022 lũy kế đạt 52 tỷ 189 ờ, triệu đồng tăng trưởng 3,5% so với năm 2021 về tiêu dùng di động lũy kế đạt 37 tỷ 981 triệu đồng tăng trưởng 0,7% so với năm 2021 về doanh thu dịch vụ cố định ờ, vang rộng lũy kế lũy kế 160 triệu đồng tăng trưởng 13 so với cùng kỳ về doanh thu dịch vụ di động là cố định văn rộng năm 2022 lũy kế là đạt 49 tỷ 141 triệu đồng tăng trưởng 2,1% so với cùng kỳ năm 2021 về thuê bao năm 2022 thì báo đồng chí đã thị phần lũy kế thuê bao di động năm 2022 bao xây dựng thực ờ, lũy kế toàn mạng là 42.496 thuê bao về thuê bao di động đấu cờ thực lũy kế toàn mạng là 32.066 thuê bao về thuê bao FTTH thực lũy kế toàn mạng là 6.490 thuê bao về thuê bao truyền hình thực lũy kế toàn mạng là 3.304 thuê bao về tổng số trạm BTS trên địa bàn toàn ờ, hiện đến thời điểm hiện tại thì khoảng là người vận thủy có bốn mươi trí chat còn tổng tổng tổng số chat bốn g trên địa bàn chúng ta phủ là bốn mươi trên 40 vị trí chat chạy trực về cái hạ tầng ờ, cố định băng rộng thì báo cáo đồng chí là lũy kế hết năm 2022 thì toàn địa bàn huyện có 17 tài chính trạm Vincom tương ứng với 1.162 hộp khác và 11.448 cọp phủ 100% trên địa bàn xóm xã trên toàn huyện để có được những cái kết quả tuyệt vời như vậy thì là phần lớn là nhờ vào công lao của đội ngũ cán bộ công nhân viên các kênh như điểm bán bán hàng trực tiếp kỹ thuật cửa hàng liên tục trên địa bàn toàn huyện bình thường giám đốc uh, Dương Văn Thông đến từ uh, Ninh Bình ban giám đốc các bạn toàn các cán bộ công nhân viên xin theo cái quyền năm mới sức khỏe dồi dào nhanh nháy khó nhìn được lớn hơn nữa trong năm 2023 sắp tới cảm ơn vâng vâng mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Xuân Quyết giám đốc huyện kiêm cục trưởng bán hàng trực tiếp huyện Yên Thủy để tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu ông Lê Đức Phong, giám đốc chi nhánh